Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay Và sau khi ờ, đợt trước Giang có thông báo quý bác anh chị là vài ngày mình đã phải ờ, hoãn lại con đường thiện nguyện Để mình đưa mẹ mình về quê giúp bà ngoại ấy. Thì ờ, đến ngày hôm nay mình lại tiếp tục là cái con đường thiện nguyện nha quý cô bác anh chị nhé Và bước sang năm 2021 rồi và Tết dương dịch vừa rồi Thì Giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment cũng như là lời chúc của các bác chị à, khán giả Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước à, gửi một lời chúc đến Giang và qua đây thì Giang cũng à, à, rất là cảm ơn à, quý cô anh chị Mạnh Thường Quân cũng như là quý thính khán giả luôn luôn à, theo dõi và đăng ký ủng hộ kênh của Giang và qua đây thì Giang cũng xin gửi một lời chúc chân thành à, nhất tới uh, quý cô anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước quý thính khán giả trên kênh của Giang một lời chúc tốt đẹp, an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Và nội dung ngày hôm nay thì à, Giang đang có mặt tại khu vực nhà cháu Trạng Cái à, căn nhà mà đầu tiên Giang à, sau khi mà trở từ Hà... À, trở từ... Đúng là mình trở về từ Hà Giang Sau khi về quê hương mình Thì chính là căn nhà đầu tiên là nhà cháu Trạng nha cô bác anh chị nhé cháu trạng bị liệt hai chân và nhà của anh Lâm ấy, thì đã giang đã làm cái căn nhà đầu tiên ở quê hương mình và cũng nhận được rất là nhiều cái sự ủng hộ của mọi người và có một cái món quà nữa của cháu Trạng đó là của cô Nga Trần cô anh chị nhé mà chưa có gửi ra 100 đô để gửi cho cháu Trạng đấy thì hôm nay thì ra mới có dịp là mình vào đây thì mình có mua một chút đồ đây rồi đấy mua quần áo với lại là một chút thức ăn để gửi à, cho cháu Trạng vào mùa này mùa rét mùa đông nhưng mà nhưng mà do là bố cháu là đi uh, đi làm Hà Nội lại chưa về thì có cháu ở nhà với lại mẹ cháu ở nhà thôi cô anh chị ạ thì hiện tại là mẹ cháu đang đi chăn à, trâu thì à, chưa về được mình đang nhờ người để đi gọi mẹ cháu về thì có cháu chặn ngồi ở nhà thôi và cái à, căn nhà mà trước mình làm đấy là căn nhà đầu tiên thì uh, quý ba anh chị biết rồi thì mình cũng khá là lâu rồi mấy tháng nay mình không không vào thăm cháu rồi nên là hôm nay nhân dịp này đây thì mình muốn vào thăm hỏi thăm sức khỏe của cháu với lại mọi người về chính là ngôi nhà cháu chạn ấy, không anh chị nhá cháu chạn mà bị liệt hai chân ấy. Ở ờ, thôn uh, bản kim thôn khe trang Đấy. xã sơn lương ăn lương đấy ở huyện văn chấn ờ, quê của giang và cách nhà giang mà vào đến nhà cháu trạn thì đi hơn 30 cây số hầu như toàn đi đường đất cái mà đợt trước mình chở giường vào đấy các anh chị đã xem là theo dõi biết được đây là mẹ cháu chặn Chào chị Khỏe không? Đi đâu đấy? Khỏe à? Đấy cầm ít đồ này vào Khăn châu à? Cầm ít đồ với quần áo vào Đây là thức ăn Này thức ăn đây là thức ăn này Đây sách vào đi Bảo cả mấy cháu nhỏ nhỏ này sách vào cho cô với giúp cô đây, quần áo này có ba người Có ba người với lại bánh kẹo Đấy là thức ăn đấy đúng rồi hiệp các cháu xách vào giúp cho cháu tràn này ngồi đấy không mang uh, cho cháu tràn này xem mặc áo có vừa không Còn ờ, cho chị mặc xem có vừa không mở cái này ra thế là mặc có vừa không cả ba người cái quần áo kia kìa Châu giờ này béo không lâm chưa về à ôi lâm đi kiếm tiền mà đi kiếm tiền hà nội nhỉ một cái áo cho cháu Tràn mặc thì xem nào có vừa không Áo red đây Với lại là của chị mặc có vừa không Ba này đây căn nhà này là của cháu Tràn nha các anh chị nhé ừ. Đấy, Nhà rất là sạch sẽ luôn Nhà cháu Tràn ở rất là sạch sẽ Cháu thì uh, à, cũng nào cũng, cũng ngồi trước cửa này thôi Vì uh, à, bị liệt không không đi lại được Thử mang ra cho cháu mặc theo nào Cho chị một cái đây Cho anh Lâm một cái này Cái này là của à, anh Lâm này Đấy của anh Lâm một cái này Con này là của chị Đây Chẳng như tập giá tế, tập giá tế ta ờ, Đây của chị cái này Ơi, của Lưu Nhi ở hạng anh Nhi Đấy của chị mặc vào xem có vừa không Của Lưu Nhi ở hạng Của cháu Tràn ở cái kia, Tràn mặc vào thử thế nào mặc cho cháu chặn rồi, cởi mặc nào Đấy là của anh Lâm nhá của của chị là cái hồng hồng ấy còn cháu chặn là cái này thế mà mùa đông là cả nhà mình à? mua món quà của cô Hoa Trần đấy Chọn thử mặc vào xem này Thử mặc vào xem nó vừa không Thử thử mặc vào xem này Đấy mặc vào cho cháu xem này Đấy có mũ đẹp đồng hoàng này đấy đó, Sỏ vào đi mặc vào đi mặc vào thử mùa đông lạnh rồi Mặc vào nó mới ấm Đấy nó chỉ mặc vào xem nào không đeo không? Đấy, vừa anh Lâm mặc là đẹp ngay thành ấy nhỉ Đấy, giống người dưới xuôi rồi Vừa luôn Quá vừa nhỉ Đúng nhỉ? Ừ. Ấm Đấy, ui rồi đấy, ờ, đi chăn trâu này thoải mái, ấm Với anh Lâm thôi Anh Lâm cái này ờ, để của anh Lâm nhá Ờ, anh Lâm về đấy Rồi để anh Lâm ờ, Mình mua cho cả gia đình nhà cháu là ừ. Mỗi người một cái áo món quà của cô Hoa Trần đấy là hai cân thịt và miếng đậu đấy, và một uh, ít là là là bánh kẹo cho cho cháu chặn lấy cái bánh mà ăn mấy cháu này này mang bánh ra bóc chặn à, có bánh ở trong đấy đấy một bánh ấy cái này rất là dày luôn ba chị ạ Bằng mùa này thì con trai bây giờ một người hay mặc cái áo như này này Đấy cắt cái à, mang nó đi là được rồi Mặc luôn đi Nó ấm Đấy cắt chanh lâm anh ừ. Lâm đi làm Hà Nội lâu chưa? Lâu rồi À lâu rồi à? Ừ. Ồ ừ. Chạn mặc vừa không? Đấy đẹp ấm hơn Ngon nó lạnh Mùa đông lạnh ừ. Chú cũng không có áo mới mặc đấy nhá Đây còn áo rách này Ừ. ừ. Thì cháu bị liệt từ uh, nhỏ mà đi được rất là khó khăn Ồ, đây áo này cất cho anh Lâm đi Lâm mang bánh kẹo ra bóc ra mấy cháu nhỏ này bóc ra lấy trong kia có kẹo hộp kẹo kìa vâng. Bóc ra chia nhau đi Chạn này ăn cùng mấy cháu hàng xóm này này Trước là nhà cháu Chạn mua vịt về đấy bảo là chết hết vịt rồi của anh chị ạ Mình cũng không biết được là do là, là chết lạnh hay là ốm hay là như thế nào Đấy, phía đằng trong ờ, nhà cháu Trạn thì rất là sạch sẽ luôn Chú khó quét nhà cho nó sạch nhá Đấy, chổi đây đấy, Ăn ở rất là sạch sẽ nhà cháu Đấy, trước mình làm đấy Toàn bộ là căn nhà này là mình ờ, thuê hết Từ A Z, từ chở vật liệu kia vào làm rồi là Lát nền này Đấy là bằng ờ, tôn xốp nhá Của anh chị nhá Đấy giường mới mà cháu chặn được trước là ờ, nhóm của chị Mến cho đây Màn mới đây Đấy chăn mới này Đệm mới này Đầy đủ hết Đấy, Hai vợ chồng này nằm bên kia Sạch sẽ Đấy, anh chị nói là là là anh chị ăn ở rất là sạch sẽ không có bẩn đấy nhà vệ sinh đây để xem nhà vệ sinh có sạch không à ui rất là sạch à đấy có giấy lau này làm vệ sinh này đấy có chổi đồng hoàng này có giấy vệ sinh này đấy nói chung là thì giữ gìn rất là sạch sẽ Đó, anh chị đấy có giấy viêm rửa này đấy, rất là sạch sẽ anh lâm thì hôm nay lại lại là đi à, đi ấy mất rồi anh lâm là đi hà nội làm đấy là mình à, làm là cái nhà vệ sinh bên này luôn là nó nằm trong nhà lại mở cửa này vào kín luôn phía này là là, là sau nhà anh Lâm đây vẫn chìm động này bếp ờ, đun đằng sau nhưng mà vịt thế bật chết hết rồi không có con nào đấy, phía đằng sau đây thì mình có một cái vòi để anh chị rửa bát giặt rũ đấy, phơi quần áo ra ngoài đó anh chị rất là sạch sẽ luôn đấy chị giữ gìn nhà cửa rất là sạch sẽ đấy, cái bếp đây bên này củi anh chị đun rồi cái giá để đựng xong nồi này chứ anh chị là mua thêm cái giá đựng bát này đũa này bên kia là làm củi đun nhà củi một đợt trước nói chung là anh chị ở rất là sạch sẽ mình làm mình cũng dặn anh chị là giữ gìn à chị là đẹp nhất ở xóm này rồi Đấy cái kéo uh, kẹo bánh mà ăn các cháu ấy Bóc chia nhau với cả chạn ấy. Thịt này thì uh, trưa nay hai mẹ con làm ăn 2 kg thịt này. Đây là đậu này Cà chua này, hành này Đấy, Bóc bóc uh, chia nhau đi mấy đứa này chia nhau Đấu chạn này Bảo à, chạn bóc kia ăn đi Ô chạn mặc uh, áo và đẹp hẳn đấy nhở Đấy ấm hẳn Vừa Yeah oh chạm mặc vừa đấy Đấy, mà ấm vừa thì cọ cài ấy cũng vừa được mà Đấy, xong là bóc kẹo chia cho các cháu Hàng xóm bạn mình Đấy, chạm mặc áo rất là đẹp Vừa khít luôn Ừ Đấy là, là vừa anh Lâm mặc áo hồng hồng cũng rất là đẹp Vừa, anh Lâm thì màu kia cũng khá là đẹp à, Mình chọn cho cả nhà Luôn Vịt chết hết mà nhỉ, không còn con nào à? Không còn sót một con vịt nào. À? À, ừ. Còn 5 con. Còn 5 con à? Đâu 5 con đâu, để chỗ nào? Không thấy. Ừ, thả. À? Ở trên chuồng. À à? à thả trên chuồng à? Ừ, chứ còn mua đàn vịt để ấy. Nhưng chế lại lại chết rồi. Ấy anh Lâm ấy cả sắn cả. Ồ Với sắn này chắc để cho lợn quá hay cho cho gì Vịt à ừ, Cho lợn Lợn à ừ. Ơm biết thù hả Lá rất là con đi không biết à? Ừ Đây là của ba lai À Ba lai À đã Lai à À Đấy Anh chị vào thì à, Nói chung là Lâu mình vào hỏi thăm thì gia đình à, mọi người vẫn khỏe là mình cảm thấy vui rồi và thấy anh chị là giữ gìn cái nhà cửa sạch sẽ Đấy, biết trân trọng cái điều mà mà với anh chị mạnh thường quân trong mọi nước đã đã ủng hộ giúp đỡ anh chị đấy quan trọng là cái nhà vệ sinh đây là phía bên à, hông bên này nhé phía đằng sau bếp thì trước mình cũng à, là xây nửa lên sau này anh ấy đi kiếm sẻ gỗ để anh bịt nốt trên này ấy. nó kín kín những khu vực bếp bên này, mà thời gian này bảo anh đi uh, làm thuê lâm anh đi làm thuê ra hà nội làm thuê ra hà nội thì uh, cũng mong muốn là uh, kinh tế gia đình đấy tốt hơn đấy mình nghĩ là cũng rất là ấy rất là tốt về cái uh, phát triển kinh tế anh đi làm Đấy. nhà nói chung là anh để cái đồ cạnh nhà này nó cũng không ảnh hưởng này. nó sạch đây là bên cạnh nhà của anh Lâm Đấy, nhà anh Lâm thì không không có điện quốc gia không có tiền để kéo thì anh mới dùng điện nước này vẫn sáng mà nước này vẫn vẫn sáng sáng sạch không có gì cả đâu các anh chị ạ à. mình mua thì uh, anh chị vào thần xem lại căn nhà mình thấy là anh chị giữ gìn cái nhà cửa rất là sạch tuyệt vời ừ. uh, mua thì uh, anh chị là hết uh, còn thừa của anh chị là 400 nghìn thì mình đưa cho chị à, vợ anh Lâm để mua quà và cái ngộp quần áo quần áo là nó cũng đấy bánh kẹo này gửi lại tiền cho anh chị gửi lại cho anh chị để anh chị có thể sắm tết có tiền à không có tiền đây <laughs> còn thừa món quà nhá của chị nhá mua quần áo này cái đấy là còn còn thừa em gửi lại chị nhá vâng còn sau là mua thức ăn nhá vâng ừ nó mua thức ăn dần hai mẹ con vâng. Thế bao giờ anh Lâm về? Lâm trải biết Chả, chả biết à? Chả biết về À thế à? Ờ Tết về À thế à? Nếu mà không biết tiền thì bảo cháu chặn mà cháu ấy tính cho mua cái gì ấy Mua về hai mẹ con uh, ăn uống hàng ngày để Tết có vài trăm mà nói là sạch sẽ đấy Giữ nhà cửa sạch sẽ đấy, chịu khó quét đấy nó là là là sạch quá sạch sẽ rồi nhà người khác mà đợt trước mình có làm Hà Giang là đồng bào Hâm Mông ở rất là bẩn đấy, nhà không chịu quét dọn nhà anh Lâm là chỉ à, quét dọn là ấy đấy là sạch sẽ đấy chung là mình vào hôm nay chỉ muốn gửi món quà của cô à, Nga Trần cho gia đình anh chị thôi à, cháu Trạn này Đấy, mình cũng mua áo rồi mua thức ăn rồi mà gửi cho anh chị hết rồi còn thừa tiền thì mình cũng uh, gửi lại cho chị để chị sắm tết mua thức ăn hàng ngày cho gia đình có lẽ là video ngày hôm nay chị Giang cũng xin uh, phép khép lại ở đây thôi mà thăm nhìn thấy là anh chị cháu khỏe mạnh và yên tâm rồi à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị anh chị nhé cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo mình lại tiếp tục lên trên uh, con trải để tiếp tục để làm xem à, làm cầu và làm đường bán chĩa